tiếp theo cái clip mà nãy con kia nó đánh trên cầu tử anh em cái bên đều sập nhá clip này thuộc dạng khó nhìn nhất Việt Nam đéo có quay anh em ạ cái này là tiếp theo cái clip mà lấy mình à, bị nó đá trượt hai sập đấy nhá lắp mình sẽ ghép vào với nhau clip sập mở cái cây thông thoáng nha nhá nó đánh à, xong rồi mình ra xong nó chạy kìa clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn anh em clip uh, khó nhìn nhất Việt Nam này Đấy, mạnh ok nha anh em mẹ hơi vướng